khi mình thấy thị trường lên mình tham mình muốn gọi là u đang lên mình mà không mua ngay thì nó lên thì mình lỡ mất khi thị trường giảm thì mình lại thấy ồ giảm rồi gọi là rẻ như chưa bao giờ rẻ nhưng mà thật ra lúc mình mua vào nó giảm mình lại thấy lỗ mình bán lúc mà mình thấy nó giảm mình mua vào nó lại giảm tiếp mình bắt dao rơi thế là nó cắt mình chảy máu mình lại lỗ tiếp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 nó có một cái thứ nó có một cái hai một cái thứ hai cái thứ mà rất dễ lẫn lộn với nhau đó là tham lam và tham vọng tham vọng là mình cố gắng mình nỗ lực mình phát triển vậy tham lam với tham vọng nó giống hay nó khác nhau tất nhiên là nó khác nhau nhưng cái ranh giới giữa nó giữa bạn là một người có tham vọng phát triển có tham vọng gọi là cống hiến có tham vọng nỗ lực có tham vọng làm giàu với một người tham lam tất cả mọi thứ nó khác nhau chỉ một cái ranh giới rất là nhỏ ha vậy còn chứng khoán thì sao chứng khoán nó có những cái dấu hiệu rất dễ để biết mình có mình đang bước vào cuộc chơi này với một tâm lý nhà đầu tư hay mình đang bước vào với một tâm lý của một người tham đang muốn gấp đôi gấp ba tài khoản đang muốn gọi là gom tiền của người khác à, ok rồi Ờ, tại sao lại làm tại sao phải lại làm cái video này vì sao vì cái việc mà cái tâm lý mà mình muốn ăn dày mình muốn gọi là lời nhiều á nó sẽ biến mình thành người tham lam và khi nó biến mình thành người tham lam thì mình sẽ cảm thấy chưa đủ lời mình cảm thấy muốn lời nhiều hơn lúc đó mình sẽ không đầu tư một cách có kỷ luật một cách có hệ thống một cách bài bản nữa mà mình đầu tư với cái cảm xúc của mình với cái sự ham muốn với cái lòng tham của mình và nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả phân tích đến cái sự đánh giá của mình khi mình thấy thị trường lên mình tham mình muốn gọi là u đang lên mình mà không mua ngay thì nó lên thì mình lỡ mất khi thị trường giảm thì mình lại thấy ồ giảm rồi gọi là rẻ như chưa bao giờ rẻ nhưng mà thật ra lúc mình mua vào nó giảm mình lại thấy lỗ mình bán lúc mà mình thấy nó giảm mình mua vào nó lại giảm tiếp mình bắt giao rơi thế là nó cắt mình chảy máu mình lại lỗ tiếp đó cái lòng tham nó chi phối mình thì mình sẽ gọi là mình sẽ không đủ tỉnh táo và mình sẽ ra những quyết định không sáng suốt vậy biểu hiện số 1 là gì biểu hiện số 1 đó là có những người sẽ có cái tâm lý là muốn thả lưới to để bắt cá lớn muốn thả lưới to để bắt cá lớn nó có thể bắt nguồn từ việc mình thiếu kiến thức về thị trường mình cứ nghĩ là cứ gọi là răng lưới càng to thì bắt được cá càng lớn mình dồn hết tiền gọi là tài khoản của mình chỉ mua một mã thôi hoặc là hai mã thôi để mình gọi là mục đích là nó gấp gọi là nó tăng 30 40 phần trăm gọi là mình gọi là mình tất tay vào đó thì mình sẽ ăn dày mình sẽ gọi là lưới to mà lưới to mà gom hết vào đó bắt cá lớn chứ còn nếu mà chia trứng thành nhiều rõ thì mỗi lưới bé tí mỗi lần gom lời thì có một tí nhưng lưới to thì rủi ro to và nếu mà ban đầu mình gọi là kiến thức mình ít ngay cả với những người có nhiều kinh nghiệm nữa thường họ cũng không dám gọi là tất tay vào cổ phiếu nào cả vì cái bản chất là không có gì chắc chắn hết ngay cả mình có kinh nghiệm 10 năm 15 năm đi chăng nữa nhưng thị trường nó luôn biến đổi một cách không ngừng và gọi là khó nắm bắt một trong những cái thứ cực, cực kỳ quan trọng của mình đó là quản trị rủi ro chia trứng và nhiều nhỏ chia tiền ra nhiều cổ phiếu khác nhau chứ không phải là gọi là răng lưới to bắt cá lớn cứ dồn vào một mã là có thể ăn dày được vì sao vì bạn cần thời gian bạn cần học hỏi thêm kiến thức bạn cần có những cái cảm giác thị trường bạn cần có những cái chui rèn không thể nào một bữa vài tháng là mình có thể quẳng vào đó một mã rút ra là mình lời ba bốn chục phần trăm ngay được à. cái đó là cái biểu hiện của cái sự tham lam và liều lĩnh của mình và thường á nó sẽ khiến mình trả giá rất đắt và trong cái lĩnh vực tài chính này mất tiền thì thôi không còn gì có thể làm được mất tiền là mình sẽ ra khỏi trò chơi mình không còn đứng trong trò chơi này được nữa bạn hãy nhớ chứng khoán đôi khi là ai ở lâu cũng sẽ thành huyền thoại à, cứ ở lâu mỗi lần lời tích tắc tích tắc tích tắc tích lũy lại lời lãi suất kép lên là sẽ thành huyền thoại nên gọi là đừng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 mình phải muốn là 20 30 phần trăm nó rất khó để mình đạt được cái mục tiêu đó ok cái số 2 bạn có thể không răng lưới to để bắt cá lớn nhưng bạn kỳ vọng cực kỳ cao bạn kỳ vọng một mã bây giờ có thể bạn đã đạt được cái chuyện là cơ cấu tiền cơ cấu nhiều cổ phiếu khác nhau nhưng với mỗi cổ phiếu bạn kỳ vọng phải lời 30 phần trăm hoặc lời 40 phần trăm bạn kỳ vọng cao quá nhưng mà đó là thời điểm nào của thị trường đúng không bạn có biết là bạn đang ở thời điểm nào không mà kỳ vọng quá cao rồi cổ phiếu đó nó như thế nào cái ngành đó như thế nào nó còn dung lượng để phát triển không nó có nhận được vốn đầu tư nó có nhận được ưu đãi của chính sách có cái gì không để mà phát triển rồi ờ, bạn kỳ vọng cao bạn mong chờ giá nó chạm đỉnh rồi mới bán để thu về được lợi nhuận cao nhất nhưng mà bạn có biết là giá nó tăng được tới bao nhiêu không làm sao bạn biết đâu là đỉnh đâu là đáy đúng không nên kỳ vọng quá cao cũng là một trong những dấu hiệu hết sức nguy hiểm và khi mình kỳ vọng cao nó lên mãi mình không bán nó xuống mình lại kỳ vọng nó lên là mình cứ luẩn quẩn luẩn quẩn tới lúc nó lỗ mình lại vẫn kỳ vọng nó lên thế là cuối cùng thay vì lời mình bán nó đi trong một cái trạng thái lỗ à nhớ đừng kỳ vọng quá cao hãy biết cổ phiếu đó nó có thể bao nhiêu hay là hãy biết gọi là khả năng của bạn khả năng của cổ phiếu đó nó lời được bao nhiêu tiếp ba bạn mua rất nhiều cổ phiếu có những người cơ cấu tiền nhưng lại mua quá cả cái số số lượng cổ phiếu ban đầu ví dụ như với tài khoản nhỏ chỉ 5 mã thôi nhưng mà mua nhiều mua tới 10 mã mà gọi là không có công cụ hỗ trợ gì cả phải tự kiểm soát bằng tay hàng ngày phải tự vào xem đó là cái sai lầm cơ bản là gọi là bị quên hết những cái gọi là về rủi ro về cơ cấu vốn về này nọ và cố gắng đang cố gắng gọi là gom càng nhiều cổ phiếu càng tốt những gọi là những người quan niệm mua nhiều cổ phiếu này công ty nào với họ cũng tốt hết công ty nào cũng khả năng đi lên vào ngày mai đó nếu mà họ nghĩ nếu mà không mua ngay thì sẽ phải ngậm ngùi nối tiếp thế là họ, họ ờ, công ty nào họ cũng mua họ mua 10 mã họ mua 12 mã và họ tin rằng là cái chuyện mua nhiều cổ phiếu xác suất thành công của mình nó sẽ cao lên nhưng mình gom nhiều cổ phiếu mà mình không đánh giá kỹ lưỡng thì mình sẽ thua nó sẽ còn cao hơn tại sao tại vì vốn dĩ trong cái thị trường mà cả ngàn mã này cái việc mà mã tốt nó ít hơn mã không tốt rất nhiều cả ngàn mã thì chỉ được vài chục mã tốt thôi và cái mã tốt mã tăng trưởng mã tiềm năng phát triển đó, đòi hỏi cái sự à, tinh tường trong việc mà mình chọn mình đánh giá nữa chứ không phải mình cứ gom gom gom càng nhiều vào càng tốt ha rồi số 4 có một kiểu người rất thú vị đó là luôn muốn biết cố gắng mọi người đang mua mã gì và muốn đi theo đám đông để hy vọng là ok đám đông sẽ đẩy được giá cổ phiếu lên ai cũng gọi là ai cũng muốn giàu đúng không và thậm chí có những người còn muốn kiếm tiền thật nhiều thật nhanh nữa nhưng mà vốn dĩ ở làm gì có gì mà kiếm tiền thật nhiều thật nhanh kiến thức kinh nghiệm rồi à, kỹ năng rồi cả cảm giác thị trường nữa bạn không thể chỉ dựa vào cái việc mà gọi là đi theo đám đông bạn không thể chỉ dựa vào cái việc mà nghe công tên công ty nào được nhắc đến nhiều mua công ty đó là thắng những tên công ty được nhắc đến nhiều là những công ty đang có những rất nhiều trò chơi ở trong nó những tên những công ty mà được các group các nhóm xôn xao ê mua đi nó sắp tăng này nọ là những công ty có rất nhiều trò chơi ở sau nó ha nếu mà mình chỉ dùng cái việc mà đầu tư theo đám đông đầu tư theo xu hướng này thì cuối cùng là chứng khoán nó thành một trò chơi may rủi nó thành một trò chơi may rủi và tâm lý của bạn nó cũng sẽ bị nhiễu loạn bởi đám đông đám đông này hô lên vừa mua t cộng ba chưa kịp về hai ngày sau đám đông chạy bảo hô bán mình còn chưa kịp có cổ phiếu mà bán à, đó nó đừng chạy theo đám đông Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề cực kỳ thú vị Đó là cách khống chế sự tham lam của bạn Ok, rồi Bạn đã xem một video về ta có tham hay không đúng không có những cái dấu hiệu để mình biết là mình có đang tham lam quá hay không vậy bây giờ video hôm nay sẽ là làm sao mà mình gọi là khống chế cái sự tham lam đó cách nào để mình gọi là mình bước qua cái ngưỡng của tham lam đó mình mình làm việc mình đầu tư nó đúng đắn nó hiệu quả ok yếu tố số 1 là xây dựng nguyên tắc kiểm soát cảm xúc à đầu tiên luôn luôn là mình gọi là mình phải bồi tức là thường á mọi người hay gọi là chú trọng gọi là tập trung vào chuyên môn tập trung vào kỹ thuật này tập trung vào các thứ các thứ mà quên đi cái gọi là một cái hết sức quan trọng là ảnh hưởng tâm lý tâm lý tham lam nó bắt nguồn từ sự từ sự vượt quá giới hạn cái tham vọng của mình mình cần có những nguyên tắc đúng đắn về cái việc mà mình đầu tư chứng khoán để làm gì ngay cả mình muốn giàu từ chứng khoán đi chăng nữa thì mình cũng phải có những cái nguyên tắc mình cần phải hiểu rằng đây là một cái kênh kiếm tiền gọi là không dễ dàng nó có thể nhàn nhưng mà nó không dễ dàng nhàn thật ra nhàn nó chỉ ở cái giai đoạn sau khi mình đã có tất cả những cái quy trình có tất cả quy tắc biết những cái thứ mình cần biết lúc đó mới có thể nói chuyện nhàn còn ban đầu không bao giờ có thể nhàn được nó đòi hỏi bạn phải có tâm lý vững vàng này kinh nghiệm này rồi kiến thức kỹ năng rất nhiều yếu tố khác à, mình cần phải hiểu rõ nó như vậy thì tiếp theo mình mới tới cái câu chuyện là gọi là mình đầu tư nó như thế nào đó, thì mình mới gọi là mình mới bớt tham được tại vì khi mà mình hiểu rõ nó mình sẽ biết nó không dễ dàng để mình kiếm được tiền từ nó mình cần đầu tư rất nhiều công sức thời gian tiền bạc tiếp cái tiếp theo là mình phải có một cái thực nghiệm cái thực nghiệm và từ những cái thực nghiệm từ những cái sai lầm mình sẽ rút được bài học cho mình lúc đó người khác nói mình mới nghe có thể ban đầu bạn xem cái video của hàng bạn không tin nhưng mà sau khi bạn đầu tư bạn thấy ở ờ, à, đúng là lúc mà mình ờ, mình mua nó lên thì mình mình sợ mình bán non lúc mà nó lỗ thì mình giữ mình gọi là mình giữ mãi giữ mãi giữ mãi lúc đó bạn lúc đó thì có người khác khuyên bạn mới nghe còn nếu ban đầu bạn chưa trải nghiệm bạn chưa thực nghiệm thì bạn sẽ gọi là nghĩ bạn đúng bạn sẽ nghĩ trời nó cũng cờ bạc nó cũng dễ dàng thôi này nọ này nọ bạn cần phải có sự trải nghiệm bạn mới biết à rồi sau khi mà mình có thực nghiệm mình trải qua những cái vấp ngã thì lúc này cần có một cái tư duy là cái tư duy học hỏi có những người cứ bảo ôi ba cái tư duy này nọ làm sao mà kiếm được tiền đúng không nhưng mà khi mà tư duy của bạn chưa thay đổi thì làm sao mà bạn kiếm được tiền được nếu mà mình cứ gọi là mình không có cái tư duy đúng đắn mình cứ bám vào cái chuyện mà kỹ thuật nè rồi và team nội bộ các thứ thì lúc đó mình sẽ bị chìm vào cái lòng tham đó mình hy vọng là team nội bộ mình có thể ăn bằng lần mình hy vọng là kỹ thuật sẽ giúp mình tìm ra những cái cái nọ nhưng nó gọi là nó đòi hỏi có đủ các yếu tố hết chứ không phải không và tiếp bây giờ đó là những cái về bên ngoài còn những cái bên trong thì sao còn những cái bên trong tức là để tâm trí mình nó vượt qua được cái sự tham lam nó vượt qua được cái sự hỗn loạn bạn có thể tập thiền tập yoga hay là tập chạy bộ những cái thứ mà trong lúc mình chạy bộ mình hít thở mình đến với nhịp thở của mình mình không suy nghĩ gì cả đó là những thứ sẽ giúp bạn ở bên trong còn có một cách nữa có một cách mà hay làm đó là thay vì cái chuyện mà thay vì cái chuyện mà mình gọi là mình cố gắng tìm cách mình vượt qua nó thì có một cách đơn giản hơn là mình không để nó xuất hiện có nghĩa là sao có nghĩa là đừng để cho cái lòng tham nó có cơ hội xuất hiện bạn có thể bớt lên diễn đàn bớt lên rút lại đó bạn có thể bớt xem bảng điện lại khi bạn bớt xem bảng điện những cái xanh đỏ những cái lo lắng cái sợ hãi thì bạn đâu có thấy đâu đó thỉnh thoảng bạn vào bạn xem một xíu thôi bạn biết hôm nay thị trường giảm bạn biết là cần phải cơ giảm cơ cấu vốn thì bạn giảm cơ cấu vốn còn nếu mà mình xem liên tục từ sáng đến chiều mình sẽ thấy ủ nó lên rồi nó xuống lên rồi nó xuống cái lúc có những lúc nó xuống tận đánh luôn nhưng mà nó ở giữa phiên lúc đó là cái sự sợ hãi của mình lên cực điểm mình có thể dễ dàng mình ra những quyết định sai lầm thì mình đừng đừng đừng tạo ra những cái tình huống đó thì mình sẽ không bị gọi là xử lý những cái đó nếu mà mình chưa vững mình không đối mặt được thì tốt nhất là cứ bỏ qua nó à đó rồi ok nếu đây là đầu tiên bạn xem video này nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để nhận thông báo về ra video mới nhất nha tiếp à, đa dạng hóa loại hình đầu tư và cổ phiếu có nghĩa là sao có nghĩa là nếu không gọi là tất tay vào một rổ ngay cả tức là đầu tiên nhá bạn tài chính thì nó có nhiều thể loại bạn có thể gửi tiền vào ngân hàng này rồi trái phiếu chính phủ cũng này rồi ờ, vàng cũng là một kênh chứng khoán chỉ là một kênh trong trong những kênh này đó rồi rồi trong chứng khoán thì mình lại chia ra nhiều nhiều gọi là nhiều loại cổ phiếu khác nhau ở những cái ngành khác nhau để nó đỡ bị ảnh hưởng đỡ bị dao động đó đừng đầu tư quá nếu mà bạn đầu tư chung và thời hạn được đầu tư vào những ngành hay biến động quá những ngành như là chứng khoán bất động sản hay ngân hàng là những ngành hay biến động thì cẩn thận với những cái ngành đó ngay cả ông Warren Buffett ông đầu tư nhiều tiền như vậy nhưng ông cũng chia sẻ rằng là ông chia lượng vốn vào các ngành khác nhau các loại cổ phiếu khác nhau để rồi cả quỹ nữa cả, bên đó nó có cả quỹ quỹ phòng hộ rồi quỹ dự phòng các loại quỹ đó rồi ông cả đầu tư vào cả những cái bảo hiểm chứng khoán nữa để gọi là nó gọi là nó chia rủi ro ra nó chia rủi ro ra và nó cũng đỡ cho mình cái sự tham lam đó tất nhiên là bạn nhớ khi mà mình chia sang những cái gì thì mình phải có hiểu biết về lĩnh vực đó à, nếu mà mình chưa có hiểu biết về những cái kia thì mình có thể đơn giản là một phần để ngân hàng một phần để chứng khoán sau mình tìm hiểu về chứng khoán còn không thì mình sẽ mua vàng mình cất kiểu kiểu vậy ok yếu tố số 3 để không chế được lòng tham của bạn thì có một thứ cực kỳ quan trọng là bạn phải không ngừng rèn luyện không ngừng học hỏi để hoàn thiện cái hệ thống đầu tư của mình vì sao vì số tiền kiếm được nó sẽ tương đương với lượng kiến thức của mình tương đương với lượng kỹ năng của mình tương đương với cách cái lượng kết quả mình tạo ra khi bạn hiểu được bản chất của thị trường bạn hiểu được nên chọn chứng khoán nào rồi khi nào nên vào thị trường khi nào nên ngưng lại đó có rất nhiều quy tắc như vậy khi nào mua thời điểm khi nào là mua chứng khoán là thời điểm thích hợp những tất cả những cái đó và nhớ một điều là phải chọn một phương pháp mà nó gọi là nó phù hợp với bản thân mình nhớ là tìm những nguồn kiến thức nó chuẩn xác à, tìm nguồn kiến thức nó chuẩn xác nó gọi là nó nó đã được kiểm chứng ok rồi yếu tố số 4 hãy ờ, tìm cho mình một người ờ, tìm tức là hãy tìm học những cái người mà họ đã bước qua con đường mà bạn đang muốn bước qua để họ và nhớ là họ phải thấy được kết quả của họ nha những gì họ làm những gì họ không làm để họ có thể giúp đỡ bạn họ có thể đào tạo bạn họ có thể chỉ cho bạn những cái sai lầm họ đã từng mắc phải những sai lầm nên tránh cách làm như thế nào là hiệu quả cơ chế vận hành của thị trường là sao rồi tâm lý mình nên rèn luyện thế nào mọi thứ bởi vì cái thứ gọi là tất cả những cái yếu tố bên ngoài ấy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 cái anh để thói quen nhìn bằng giá của bạn ok bắt đầu nào thì uh, bạn phải nhớ một điều thế này mục tiêu của chúng ta là chúng ta giao dịch mua bán cổ phiếu có lời chứ không phải là chúng ta giao dịch thường xuyên à, đấy là cái lời của ông Alexander Elder cái ông mà cái gì hả mà cái gì mà trading for living gì đó đó cái à, cái hoàn mượn cái câu đó để gọi là những cái nhà nói lên một cái ý rằng những cái người gọi là người ta đầu tư chuyên nghiệp á người ta cũng hiểu một cái chuyện đấy là cốt yếu nhất của đầu tư mình đầu tư chứng khoán này là mình làm sao để mình có lời chứ không phải là mình cứ nhìn vào điện mình cứ mua bán mua bán liên tục à, trong cái thế giới bây giờ thì công nghệ ngày càng phát triển điện thoại thông minh thì có sẵn 3G thì rất rẻ wifi thì khắp mọi nơi đúng không mình lúc nào hầu như ở trong thành phố là mình có thể kết nối gọi là thậm chí 24 trên 7 luôn không lúc nào là mình không có mạng internet nên cái việc mà mình luôn muốn gọi là check bảng điện rồi kiểm tra bảng giá xem là rồi kiểm tra tài khoản xem lãi lỗ bao nhiêu nó hầu hết là nó diễn ra mức độ là vài phút một lần luôn chưa kể là còn có cái chuyện là nó tinh một cái rồi lúc này gọi là báo cái này rút kia báo cái kia người này có cái tin này tất cả liên quan đến chứng khoán mình lại phải nhảy vào mình xem xem xong mình sẽ xem bảng giá ok trong video này Hoàng sẽ chỉ bạn cách làm sao để mình cải nghiện cái thói quen xem bảng giá của mình ha vậy đầu tiên thì ờ, trước khi nói về bất kỳ điều gì hãy tìm hiểu tại sao đúng không tại sao mình lại có cái thói quen này tại sao mình lại có cái thói quen là xem bảng giá liên tục nó bắt nguồn từ đâu tại sao bạn lại có nó bạn có suy nghĩ bạn có bao giờ suy nghĩ không khi mà mình nhìn bảng đá liên tục nó bắt nguồn từ một cái gọi là nỗi sợ hãi sâu thẳm của mình vì sao vì mình không biết nó như thế nào khi mà bạn mua một cổ phiếu bạn thiếu kiến thức bạn thiếu thông tin bạn thiếu nhiều cái nên dẫn đến cái chuyện bạn không chắc chắn là cái cổ phiếu đó như thế nào nên bạn cần phải luôn luôn gọi là theo dõi cập nhật thị trường ngay cả khi bạn được có tin nội bộ này nọ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 luôn luôn gọi là phải xem giá bảng điện vì mình sợ cái giá cổ phiếu đó nó sẽ đi ra ngoài khỏi tầm nó đi ra ngoài khỏi cái tầm kiểm soát của mình và nó đi đến cái kết quả mà mình không mong đợi nên mình phải liên tục mình kiểm tra bảng giá để mình bù đắp cho cái sự gọi là thiếu tự tin của mình vậy nhưng mà nhưng mà có bao giờ bạn tự hỏi rằng bạn nhìn bảng giá nhiều như vậy mục tiêu là để làm gì bạn nhìn để bạn biết cái giá đó để nó xanh thì vui nó đỏ thì buồn rồi nhịp tim mình nó thay đổi theo nhịp bảng điện hay là để làm gì những cái thông tin đó nó có hữu ích không thật ra rất nhiều người nhá, nhìn bảng giá ngày nào cũng nhìn nhưng mà gọi là đâu phải giao dịch liên tục đâu đúng không một ngày nhìn nhìn hoa, nhìn hoa, nhìn hoa nhưng mà tới chiều cũng lắm mới đặt lệnh mua bán hay là cũng lắm nhìn mua một phát xong rồi tê cộng ba ba ngày sau về mới bán được thì trong 3 ngày đó nhìn bảng điện liên tục ngày nào cũng xem rồi cứ khoảng 5 phút lại xem một lần vậy nó có hữu ích không nếu mà cái chuyện đó vô nghĩa thì mình làm như vậy để làm gì và mình xem nhiều như vậy mình có thay đổi được cái giá của nó không đó có phải là gọi là mình không mình không thấy cái lợi ích gì hết nhưng mà nó gây mất thời gian nó gây sao nhãng nó khiến mình gọi là như điên luôn theo từng cái nhịp giá của cổ phiếu và bạn có để ý một điều là trong đầu tư này chỉ cần một phút chỉ cần vài phút mà tâm lý mình nó bất ổn mình đặt ra quyết định sai lầm một cái mình mua bán sai lầm một cái là sẽ dẫn đến cái hậu quả cuối cùng là mình mất tiền thậm chí rất nhiều tiền đó, rồi bạn có để ý một điều nữa khi mà mình nhìn bảng giá mình sẽ bị tác động bởi một cái nguyên tắc đó là nguyên tắc cộng hưởng nguyên tắc cộng hưởng là sao là mình xem tổng quan thị trường mình nhìn giá các cổ phiếu nó lên xuống xanh xanh đỏ đỏ người này đặt bao nhiêu người kia bán bao nhiêu người này mua bao nhiêu đó mình sẽ có cái sự kết nối với những cái nhà đầu tư khác có nghĩa là bạn đang bị hòa vào cái đám đông cái đám đông nó di chuyển và khi bạn hòa vào cái đám đông á bạn sẽ suy nghĩ và hành xử như đám đông mà đám đông thì thì sao thì lúc nào cũng tham lam và sợ hãi lúc tham lam thì lúc đám đông tham lam đẩy giá lên xanh ngắt là mình cũng tham lúc đám đông gọi là sợ bán chạy mình cũng sợ mình cũng chạy tâm lý con người á để mà ra được những quyết định quan trọng mình cần phải có một cái gọi là bình tâm sáng suốt mình bình tâm thì mình mới sáng suốt được à, nếu mà mình không bình tâm thì mình dẫn đến quyết định sai lầm vậy bạn có thể bình tâm không khi mà bạn bị gọi là dao động xanh đỏ lên xuống nhảy lên nhảy xuống rồi trong group trong diễn đàn thì vừa mới chốt lời hai ba lần vừa mới chốt mã nọ mới chốt mã kia lời mấy chục phần trăm làm sao mà bình tâm được đúng không đó vậy bây giờ bắt đầu bắt đầu vào hành trình cai nghiện bảng giá của mình bước một mình phải có một cái động lực để từ bỏ cái gì cũng vậy mình phải có một cái động lực để từ bỏ ví dụ như là đơn giản nhất đi ha đơn giản nhất mình so sánh giữa được và mất của cái thói quen nhìn bảng giá này trong dài hạn đi để mình có cái gọi là cái nhìn logic về nó chứ và nó sẽ gọi là mình sẽ có một chút cảm hứng để mình hiểu tại sao mình phải từ bỏ cái tật xấu gọi là xem bảng điện này lợi là gì lợi là mình sẽ thỏa mãn cái trí tò mò của mình mình cập nhật giá liên tục cập nhật thông tin liên tục và mình gọi là giết thời gian mình đỡ buồn đúng không đó là những cái lợi vậy hại của cái việc mình xem bảng giá liên tục là gì đó là mình mất thời gian này mình bị ảnh hưởng tâm lý này mình bị đau tim này mình bị mất tập trung này và thậm chí mình còn giảm giao tiếp xã hội tức là giao tiếp con người với con người ấy, chứ không phải là giao tiếp là theo kiểu mình lên group mình gọi ê thế này cổ phiếu này thế này cổ phiếu kia thế kia à đó bạn vừa rồi bạn mới thấy được nó lợi nó hại như vậy nếu mà mình cứ tiếp tục cái giữ thói quen này thì bạn thấy mình có nó có xứng đáng để mình gọi là mình cứ giữ cái thói quen đó suốt nhiều năm không? suốt cái quãng tức là bạn nghĩ mình sẽ đầu tư bao lâu một năm hai năm năm năm mười năm hay 15 năm mình sẽ đầu tư bao lâu và chừng đấy thời gian mà ngày nào mình cũng cứ nhìn bảng điện rồi mình đau tim nó có đáng không à, nếu mà bạn thấy nó không đáng thì hãy ra quyết định hãy ra một quyết định dứt khoát mạnh mẽ để thay đổi cái thói quen của mình vì đầu tiên hành trình vạn dặm lúc nào khởi đầu bằng bước đầu tiên đầu tiên mình phải quyết định đã mình quyết định mình sẽ thay đổi mình quyết định mình sẽ không làm cái chuyện vô nghĩa xem bảng giá hàng ngày mình chỉ vào xem mấy lần thôi một hai lần thôi còn mình để thời gian mình làm chuyện khác đầu tiên mình phải ra cái quyết định như vậy tiếp đó khi khi mình đã ra quyết định như vậy não mình đã ghi nhận quyết định đó mình mới bắt đầu mình mới bắt đầu mình bắt đầu sang bước số 2 đó là mình áp dụng phương pháp có một cái phương pháp gọi là phương pháp vòng lặp cái nguyên lý của phương pháp vòng lập này nó có ba cái yếu tố thứ nhất là gợi ý thứ hai là hành động và thứ ba là phần thưởng tất cả những cái thói quen của mình đều bắt đầu bằng cái số 1 là cái gợi ý sau đó nó sẽ tạo ra cái hành động và cuối cùng là phần thưởng của cái hành động đó ví dụ ví dụ cái thói quen xem bảng giá của mình thì bắt đầu gợi ý từ cái điện thoại của mình từ cái rung ý như vậy hành động là mình cầm điện thoại mình mở ra mình xem mình đặt tin nhắn mình vào mình xem bảng giá và phần thưởng là gì phần thưởng là mình được cập nhật thông tin mới mình không bị chán đó đó là cái quá trình gọi là cái quá trình hành động của mình cái quá trình những thứ diễn biến nó xảy ra vậy bây giờ cách cai của mình như sau thứ nhất là đơn giản rồi mình hãy gọi là tắt tắt chuông điện thoại đi tắt chứng khoán đi đừng để nó vài phút có mình đắn thế mã này xanh kìa phải kia đỏ thì là nó hiện lên và cả mình nó rung cái mình nào mình phải nhảy sang ồ mã này mình đứng cái mình phải mở và mình sẽ đâu sẽ sẽ đỏ đỏ đâu đó rất là mất thời gian bạn hãy tắt hết những cái đó hoặc nếu mà đổi hơn thì đổi sang một cái điện thoại của bạn không sử dụng gọi là internet nữa đó còn nếu không thì mình tắt hết tắt hết thông tin thì chỉ vào đúng lúc cần mình mới vào mình xem đó thói quen nó không bao giờ mất đi mà nó chỉ chuyển từ thói quen này sang thói quen khác thôi thói quen xấu nó không thể bỏ được mà mình phải tìm một thói quen khác thay thế và mình phải ý thức được cái hành động đó nó mang lại cái phần thưởng gì nó mang lại cái tai hại gì thì phần trước mà đã nói rồi đúng không từ đó mình mới chuyển sang cái hành động tốt ví dụ như là thay vì mình nhìn bảng giá liên tục thì mình làm những cái việc có lợi hơn cho cái việc đầu tư của mình ví dụ như là mình đi cà phê đi trao đổi với những người khác những người mà có kinh nghiệm đầu tư có lãi hoặc là mình học mình cập nhật kiến thức đầu tư của mình mình học gọi là chọn cổ phiếu mình học các cái kiến thức để giúp cho mình tự tin mình chọn cổ phiếu mình mua bán mình không run mình biết mình làm cái hành động gì à, dần dần dần dần những cái thói quen mới của bạn nó sẽ lấp vào những thói quen cũ cái mình đã tắt hết những cái thông tin những cái thông thôi à đó rồi ok thì nếu bạn thấy video này hay thì hãy comment xanh và chúng mình chia sẻ nó nếu bạn có thắc mắc gì hãy comment ở dưới xin chào